Hello anh em, xin chào các bạn người nhá, tiếp tục đến với kênh của mình nhá. Ok chưa? Thì hôm nay mình sẽ vẫn tiếp tục đó là phát mã cốt cho mọi người và đánh từ vốn thấp lên cho mọi người. Thì ở mấy cái video trước mình có hướng dẫn cho mọi người ấy cách à, nhận mã cốt này và hướng dẫn và cho mọi người mã cốt ấy và cách nhận mã cốt. Đó và nói chung là chơi mọi người thấy là có từ vốn thấp này có thể lên được vốn cao, lên được ừ, số tiền lớn. Thì mình uh, xin trả lời một số anh em comment á, mình đã đọc một số anh em comment mình chả hiểu anh em comment anh em nghĩ gì Bây giờ mình xin trả lời nhá Ví dụ một số anh em comment đó là bảo mã cốt này Video nhá Video mình làm là video mình quay được 19 phút Sau đó sau khi công khai Được uh, tầm 3 phút 3 phút thì có anh em vào thì bình luận Là bảo là mã cốt được dùng hết rồi Xong mình còn chả hiểu lý do tại sao Đủ chứ video 19 phút Mà anh em vừa vào xem 3 phút 3 phút thì mình tính ra viết uh, viết comment mất mẹ một phút rồi còn lại 2 phút và ờ, viết mã code mất một phút rồi đó thì còn lại một phút một phút mà mình đéo hiểu kiểu gì mà anh em một phút mà anh em có thể là vào có thể là xem được hết video của mình video 19 phút của mình để lấy được cả năm mã code mà anh em bảo là video bảo mã code của mình là mã code ảo mã code lừa để anh em bảo là sử dụng hết rồi đéo hiểu kiểu gì luôn mình thề với anh em luôn còn một số anh em là bảo là nào thì vốn mình thấp này thì mình đánh lên vốn cao bảo mình là của game nào mình thì là game các kiểu để mình nói cho anh em biết rằng ấy mình cũng không phải là người trợ của game mình chỉ là người để giới thiệu và chia sẻ cho anh em thôi chứ mình cũng chả làm cái gì cả của game cả đó mình cũng đánh từ vốn thấp không phải là mình đánh một phát là ăn ngay mình nói thẳng anh em thế mình đánh có khi mình đánh đến 12 30 lần ấy mình mới được một cái video cho anh em chứ chả phải mình nói nói chung cũng chả phải mình là một phát là ăn ngay mà đánh một phát mà từ 50.000 có thể là ăn, ăn ngay được mình quay video này nói chung là được cái nào thì mình đăng lên cho cái anh em cái đấy thôi lên được bao nhiêu thì lên đó lên nói chung lên được vốn càng cao thì mình càng đăng cho anh em đăng cho anh em chứ mình không phải là mình đánh một phát là ăn ngay cả mấy bố cứ tưởng là mình làm một phát ăn nhau nếu như mà đánh một phát ăn ngay thì cũng mà mình giàu lâu rồi anh em ạ chứ không phải giờ này mình đời ngồi đây làm video cho anh em nữa ok chưa được chưa thì đó thì sơ qua như vậy thì vẫn là mình gửi cái video này mình vẫn đó là cho mọi người đó mã code ở video này và cách để anh em nhận mã code thì anh em có thể xem lại video trước nhá được chưa mình ở video trước mình có hướng dẫn cho anh em cách để anh em à, ba cách để anh em nhận mã code ấy còn trong video này mình vẫn phát mã code cho anh em nhá được chưa thì uh, mình sẽ cầm vốn là 50k anh em có thể nhận được mã code từ 10k à, tới 100k bình thường thế thì vốn thấp thì anh em có thể chơi và mình chơi xem nào lên được bao nhiêu thì lên nhá ok chưa được chưa bây giờ thì mình sẽ vào đó là với cả xích bo nhé anh em nhé xích bo này có cái que trên dưới của xích bo trong mini game nhé ok chưa thì mình sẽ đặt với mức cược đó là 10k được chưa với cái mức cực 10k này 10k thì cố gắng xem lên được bao nhiêu nhá anh em nếu vốn tầm thấp thấp này anh em cực thấp thấp thôi mình thì mình nói thẳng là mình cũng không chỉ anh em cách chơi như nào cả rồi chơi không tí lại một số anh em lại vào bảo là ừ, đừng chơi theo nó đừng nghe theo lời nó mình không bảo anh em là chơi theo kiểu của mình như nào tóm lại là anh em chơi tự tin anh em thấy tự tin thôi nó cảm thấy nó ok nó có lãi thì anh em chơi thế thôi chứ mình cũng chả thèm chia sẻ anh em làm gì cả mình chơi theo cách của mình rồi chơi không tí mình chia sẻ cho anh em anh em lại bảo là chơi theo cách của nó mất lại bảo chửi mình nó mệt ra được không đấy thì mình chơi nói chung mình cứ đoán trên dưới này thôi đó thì thấy mình nói chung là thấy cái nào nó thấp thì mình à, tỷ lệ ăn nó cao thì mình click vào thôi đó còn thấy lúc nào cảm thấy hút được thì lúc đấy hút chẳng hạn 27k này thì liều phát nữa đi đấy nhưng liều phát nữa thì hút thôi 37k thế thôi chứ mình cũng chả quan trọng gì là phải cầu kèo phải đánh như này cả bởi đánh trên dưới này thì anh em đánh trên dưới này thì anh em cứ nói chung là cứ đánh theo cảm nhận của anh em thôi chứ chả phải nghe gì cả mình cả mình cũng chả đảm bảo rằng anh em đánh theo kiểu của mình là anh em ăn được bởi vì mình mình cũng quay cái video này cũng là video thứ thứ bao nhiêu mình cũng chả nhớ nữa cũng phải tầm video thứ năm thứ sáu rồi đó thứ năm thứ sáu rồi thì quay thì nó ổn áp thì mình đăng lên cho anh em chứ quay được một tí thì mình đăng lên cho anh em chứ chẳng lẽ bây giờ mình quay cầm 50k vào đánh có ba phát mất thì quay lên đăng thì ai xem đúng không đấy thì anh em cứ phải hiểu như thế chứ không mấy bố lại cứ vào bảo nào thì phán vào phán như một ông thần ông tướng mệt lắm mình làm thật sự mình làm video cũng chia sẻ cho anh em tặng mã cốt cho anh em mã cốt của mình mình cũng chả tiếc gì mấy cái mã cốt có 10k 100k này làm như kiểu mình phải lừa gạt anh em cái mã cốt 10k với 100k gì làm gì phải lừa gạt cho anh em gì mỗi nick chỉ một ngày chỉ nhận được một cái thôi chứ cũng chả nhận được nhiều đâu nha anh em nhá đó thì cố gắng thôi lên trăm rồi lên trăm thì cố gắng à phát này thì liều lẻ này phát này đánh lẻ thôi à dưới này dưới thì không được rồi đó nên là anh em nào muốn ấy mã code thì mình vẫn chia sẻ cho anh em thôi và chia sẻ cả trên ờ, fanpage thì chắc là từ ngày mai bắt đầu mình chia sẻ đều đều trên fanpage nhé và trên website thì khi mà cập nhật à, bài viết mới ấy, thì sẽ có những cái code mới nhá những mã code mới nhá thì anh em nhớ theo dõi trên web này và trên fanpage này và video của mình này đó và anh em comment bên dưới nữa mình thấy vui vui thì mình tặng cho anh em thôi được chưa tiếp tục này thì uh, ngày mai bắt đầu từ hôm nay luôn đi chắc là từ hôm nay từ hôm nay thì mình cố gắng mình sẽ bắt đầu ờ, tặng ờ, code trên ờ, fanpage của Facebook này và website thì cố gắng thì mình sẽ cập nhật nói chung bên website thì có người khác làm rồi mình sẽ cố gắng mình cập nhật ở bên fanpage đấy fanpage thì sẽ cố gắng cập nhật mã code cho anh em thường xuyên thôi đó gãy rồi anh em 33.000 có khi phát này gãy không ok này lên 45.000 nhận thôi đó nói chung cũng không phải là ăn ngay gì cả anh em cứ từ từ mà chơi thôi lên được bao nhiêu thì may mắn bấy nhiêu quan trọng độ liều lĩnh của anh em như thế nào thôi dám chơi chắc chắn phải có thua có có được có mất chứ chả bao giờ mình đã cam đoan rằng 100% là anh em được đó nói chung là những cái trò khác như kiểu bo đấy thì mình cũng ít chơi lắm bây giờ mình ít chơi lắm bởi vì bên nó cũng hay soi rồi bên game nó cũng hay soi thật là bên game hay soi ít chơi dễ mất lắm đấy nên mình cũng chỉ vào cái này thôi cái này thì nói chung là kiếm anh em thông minh chơi nhiều thì anh em biết biết nó chạy như nào thì anh em sẽ đấy thôi chứ anh em cứ bỏ tiền ra mất nhiều thì anh em sẽ biết cách để anh em có thể điều phối được nó để có thể ăn được thế thôi chứ mình chả phải chia sẻ gì cả đó có khi có những cái nước mà anh em cần ăn non thì anh em ăn non chả nước này thì liều anh em liều thì anh em cứ liều thì thôi 32k 32k k thì anh em làm bắt liều nữa đấy liều thì 62k thì nhặt thì lên này rồi nhặt 10 12 thì làm phát nữa giờ nhặt thôi nhặt sớm được chưa đấy mình chơi thế nào thì anh em tùy thôi đó thì anh em nhớ theo dõi video comment bên dưới video nhé mình sẽ tặng mã cốt đầy đủ với mọi người luôn vào fanpage này trong website và trong fanpage sẽ có web có cốt rất nhiều cốt cho anh em mà nói thẳng anh em là mỗi ngày anh em chỉ nhận được một cái mã code thôi, mỗi nick chỉ nhận được một một mã code thôi. Đó, được chưa? Chứ không phải anh em một nick anh em thì nhận được nhiều mã code nhá. Mỗi nick một ngày chỉ nhận một mã code nhá. Đó, 200 rồi. Cố gắng lên đi, lên tầm 500 hay 500 triệu gì đấy nghỉ. Lãi thì thôi, không lãi nhiều, lãi nhiều anh em lại bảo ảo. Đánh cố lên lãi nhiều thì anh em bảo ảo nhưng tốt nhất là lúc mất thì anh em không biết rồi chỉ có lúc được thôi anh em nhìn thấy thôi đấy làm sao nhìn thấy đâu đấy thì lúc được thì tốt nhất là mình đánh vốn này lên thấp thấp thôi lên cao anh em bảo mình ảo à, quá lại bảo mình làm công ty các kiểu giờ thì cứ liều anh nhiều thôi độ liều anh em thôi anh em tin tưởng thì anh em liều mình thì mình tin tưởng cứ làm 50 này lên cho nó nhanh 84 này làm phát nữa này u gãy gãy à bảy à lẻ lẻ năm à năm ok lên này 133 rồi 133 xuống phát nữa này bảy nhận thôi còn gì nữa 150 nhận thôi còn gì nữa 5 lên này u đủ xuống hai cay thế à, 9 này xuống này 7 à liều phát lẻ nữa này ô rồi gãy có khi xuống rồi anh em còn 48k phát này gãy gãy này mắt này liều nhiều thôi gãy còn 44k 48k quay 20k được thì được không được chỉ có 8 này chỉ có ôi rồi ngon tiếp phát nữa này liều phát nữa này ok ngon 278 được phát này được ngon liều lĩnh như thế mấy anh em đấy liều thì ăn nhiều thôi còn không liều thì ăn ít thế thôi bảy lẻ này đấy biết ngay về đôi bảy mà. hay về kiểu này lắm về bảy nó hay về đôi bảy lắm ăn non thôi anh em ạ chín này xuống này chín hai k chín hai k nhận thôi ăn non thôi anh em ăn à, ăn ăn ăn đậm thì hơi khó lắm biết ngay mà nó hay về đôi bảy lắm mình biết mà nó về bảy là nó hay về đôi bảy lắm nên cứ đánh lẻ mới được ăn lại đôi 8 9 à xuống chán nhở lại xuống 200 không 7 7 lẻ u rồi không về đôi 7 nữa về 8 bà bà lên thôi cứ đi những cái nước dễ ăn thôi 5 lên tiếp 11 11 thì xuống 7 à 77k 77k thì liều ăn nhiều đấy 152 152 à nhận thôi còn gì nữa 300 đó thì tùy anh em thôi anh em xem cách nào anh em chơi cho hợp lý còn mình mình chủ yếu chia sẻ mã cốt cho anh em và chơi cho anh em thấy rằng vốn thấp thì anh em có thể lên được nhá lên được những cái con số nó rất là to nên anh em hãy tin tưởng lên mà anh em mà chơi thôi chứ không phải là anh em vốn thấp là anh em vào chơi đấy các kiểu vẫn có cơ hội nhá mình thì mình nói chung là vốn thấp có mấy đợt đấy anh em xem video có mấy đợt là vốn từ thấp thấp thấp lên tận mấy chục triệu thật thề luôn anh em tiền này là tiền của mình cũng trả phải nick của công ty cũng trả phải gì cả tiền này tiền mình thật đấy thì mình nạp vào mình chơi mình rút bình thường thôi chả gì có những lúc kiểu à, lên à, bốn năm chục triệu cũng có những cái lúc mình cũng mất đến hai ba chục triệu rồi ba bốn chục triệu có lúc mình mất đến tất cả trăm triệu cơ đấy mất có lúc mất, mất cả trăm triệu và cũng có lúc được cả trăm triệu tóm lại là vẫn nói chung vẫn phải có thắng có thua chứ không thể nào mà thắng được cả tóm lại anh em chơi nhiều anh em mất nhiều anh em sẽ biết được cách chơi nó nhiều 121k này thì nhận thôi còn gì nữa 613 rồi Đấy dơm dơm lên 613 anh em ạ Cứ chơi thông minh một tí là sẽ được thôi 8 à 8 114 là xuống 191 3 lên tiếp 9 200 thì nhận thôi gì nữa 700 rồi 700 rồi thì thôi 700 rồi thì bây giờ mình sẽ cố gắng vào à, trên này Mình cố gắng lên triệu nha Lên triệu nghỉ Vào cứ làm triệu lên triệu thì nghỉ thôi 50 này 50 mà giật thôi 2 trên 6 trên tiếp 10 à, 10 xuống u đủ lên át đó chơi nói chung mình chỉ chơi hai cái này thôi hiện tại bây giờ mình tin tưởng hai cái này mấy kia cũng khó khó ăn tí chơi mất nhiều đấy mấy hôm nay cũng mất khá nhiều đấy anh em chứ anh em đừng bảo được nhiều mấy hôm nay cũng mất khá nhiều đấy năm à lên gì đi xuống ba ba lên tiếp đù xuống hai tiếp thế át này xuống tiếp này tám à tám lên xuống này sáu nhận thôi còn gì nữa phát kia cay thế phát kia mất trăm rưỡi sáu lên đủ lại xuống hai át dưới ba lên quy xuống bốn trên mười xuống Đù lại lên quy kìa Gãy mấy tiếng chán đấy nhở tám à tám thì liều thì nhiều Mà nhậm thì ăn thôi Liều thì không ăn được nhiều đâu tám này lên Xuống Đù lại lên át kìa Quy à Xuống Xuống một trăm linh chín à nhận thôi nhận non thôi không chơi được kiểu đi sâu này đâu liều mất tiếc lắm ba lên quy xuống tám à tám nhận thôi ăn non thôi không ăn được kiểu sâu sâu đâu cố gắng lên triệu nhá đủ gãy ca xuống hai lên bốn à bốn lên em cảm thấy phép nào không tin tưởng thì anh em ăn thôi nhặt về thôi không liều được thế thôi mình thì có lắm lúc mình cũng liều liều thì có thể được thì anh em ăn nhiều còn không thì cãi lại xuống thôi 10 à 10 nhặt thôi 390 gần đủ rồi anh em thiếu 100 thôi cố lên 100 thôi lên 1 triệu gì gãy quy à quy xuống 4 lên đủ lại 8 8 à liều thì ăn nhiều đủ gãy chứ cày thế hai lên lại xuống 600 mà. 8 mà. liều thế nhiều đủ toàn những pha liều mà nó gãy được phát một phát đủ ngon không 10 10 xuống gãy nhiều thế anh em bây giờ liều ăn nhiều này chỉ có liều với gỡ được cho anh em thôi ba ba lên 8 liều thì ăn nhiều này gãy còn 200 rồi anh em còn 200 rồi chỉ có liều với ăn nhiều thôi tầm này thì liều át xuống thật cuối cùng này nhất thì mất này lên lên này đừng có lên được 700 tiếp này át này át xuống này được triệu ok xong dừng video bye bye mọi người nhá